9 nỗi sợ hãi, bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn cùng xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn, sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác Hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí, chứ không phải cái tuổi. Sợ thất bại, hầu hết, mọi người đều từng thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác, bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó sự khác biệt muốn khẳng định bản thân nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân hãy thử một lần ngu ngốc làm theo điều bạn muốn sống với quá khứ cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới sợ mất tự do không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đôi khi những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn sợ chết sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua hãy cứ sống như chưa từng được sống hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn chết không đáng sợ mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết trong cuộc sống ai cũng từng phải trải qua một nỗi sợ hãi nào đó thay vì chạy trốn hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua nó